Chào anh em, anh em đang xem kênh video giới thiệu về những cái cách chơi, cách đánh bộ môn bầu cua và cái bộ môn tài xỉu bằng việc mình sử dụng những sản phẩm đồ bịp không tăng hiện tại nhất của công ty chúng tôi. Thì như đã biết rồi đấy, giờ anh em mình đi đánh trên cái bộ môn bầu cua và cái bộ môn chơi tài xỉu ở các sòng bầu cua và sòng tài xỉu. Việc mình muốn sử dụng đồ bịp thì bắt buộc mình phải nôn đồ vào sân chơi mình đánh bịp được. Nhưng đó đều là sản phẩm qua tang và bắt buộc mình phải nôn đồ thì trong cái thời buổi hiện nay thì anh em mình không thể luồn được vào vì sân chơi sòng sới đều có những con bạc nô năm cáo giả thợ thuyền rất là nhiều mình muốn sử dụng thiết bị đồ bịp nào mình không phải luồn đồ mình đánh được mà khi em cầm một đúng tiền ra về em chiến thắng mà không bị ai nghi ngờ hay phát hiện gì thì anh em hãy xem hết cái video ngày hôm nay của tôi để tôi giới thiệu anh em hai cái sản phẩm công nghệ qua mặt mọi sân chơi thời thợ và đây là hai sản phẩm công nghệ không tăng hiện đại nhất của công ty chúng tôi về cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu thì hai công nghệ này ấy, có ưu điểm ấy mình chỉ cần đến sân chơi mình chạm tay vào hột thôi mình đã người giành chiến thắng rồi mình không cần phải luận bất cứ đồ đạc gì vào đó là những cái bộ hột cái nắp hay cái đĩa vào sân chơi mình đánh và khi mình ra về mình thắng một số tiền lớn không ai nghi ngờ hay phát hiện gì mình sử dụng sản phẩm đồ bịp hiện đại vậy và hai sản phẩm này tôi muốn giới thiệu anh em có tên gọi là thuốc từ cảm ứng báo dung chạm hột tài xỉu và thuốc từ cảm ứng báo dung chạm hột bầu cua nhá đây là những cái loại thuốc từ bầu cua và tài xỉu và những chiếc máy báo dung đấy em thấy chưa sản phẩm này rất là hiện đại một bộ của nó đi bao gồm đi kèm là một chiếc máy báo dung và một chai thuốc từ thôi đấy cách thức sử dụng nhà hình thức sử dụng ra làm sao thì sau đây tôi sẽ giới thiệu anh luôn anh em này nhá thì sau đây dưới hình thức tôi sẽ làm tay cái tôi sẽ test qua cái đồ đây là đây sau đây tôi sẽ dàn dựng cái cảnh cũng như là tôi sẽ test qua đồ và sau đó tôi sẽ làm tay em tôi đi cầm cái lỗ thuốc từ và chiếc máy bao dung tôi vào sân chơi tôi đánh và tôi xin nhắc anh em là cái đồ này thì rất thích hợp cho em đi đánh làm tay con đánh tay em có thể đánh trên mọi sân chơi sòng sới với cái bộ môn đánh bầu cua và cái bộ môn đánh tài xỉu em nhé đánh trên mọi sân chơi sòng sới luôn thì tôi đã chuẩn bị sẵn qua cái nắp cái đĩa quân hột và cái cốc nung muối và chứng minh là đồ là quay video là đồ chọn đồ xanh chín thì tôi sẽ thả những quân hột này vào cái cốc nung muối tôi chuẩn bị sẵn ở trên đây thì cứ những quân hột nào nổi thì đó là những quân hột chợ rồi thêm yên tâm thì tôi sẽ thử thêm hai bước nữa đó là so đèn qua chiếc điện thoại và thử lâm châm đấy chứng minh là đồ quay video đồ xanh chín thì tôi sẽ làm như vậy như tôi sẽ dàn dựng cảnh tôi sẽ đi test đồ và sau đó tôi sẽ mang cái chai thuốc từ và chiếc máy bao dung này đến sân chơi tôi đánh tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em Tôi lau khô cái bộ con hột này đi nhá Đấy tôi lau khô bộ con hột đi rồi thì anh em trên màn hình đây là cái thanh nâm châm nhá thanh này chuyên đi thử đồ nếu thử qua lắp đĩa con hột đồ bịt nó hít chặt lại luôn đồ thường đồ trọ sẽ không hít chưa? hoàn toàn không hít tí nào luôn đến cái đĩa này Đấy. không hít vì tí nào vì đó là đồ trọ em nhá anh em lắp cũng vậy này tôi soi đèn qua chiếc điện thoại này Đấy, soi xuyên luôn vì đó là đồ chợ này quân hột này cứ vào sòng và sới mình hột trắng tinh như này thì mình nên chơi và nên sử dụng còn hột nào đen xì và đục ngầu thì không nên chơi và không nên sử dụng em nhé ba hột trắng tinh rồi thì các bước sử dụng các bước để test thử hột nắp đĩa để chứng minh đồ quay video đồ chợ đồ xanh chín đã xong sau đây cách thức sử dụng sản phẩm thuốc từ không tang chạm hột tài xỉu này thì đây là cái nọ thuốc từ không tang chạm một tài xỉu và đi kèm nó là một chiếc máy bao dung đã được công ty chúng tôi ngụy trang trực tiếp vào những chiếc điện thoại trắng đen 1280 để khi mình đi đánh không bị nghi ngờ hay phát hiện gì mình đến sân chơi sòng sới em nhé mình bóc cái chai thuốc từ ra mình bóc cái chai thuốc từ không ra này ra mình vào góc khuất không có người mình bóc ra và mình thoa cái chất thuốc từ này lên đầu ngón tay đấy mình thoa chất thuốc từ đầu ngón tay nhanh nhé và khi quay trở lại sân chơi mình chạm tay vào ba hột tài xỉu thôi Đấy, chạm tay vào hột tài xỉu thôi là mình đã giành chiến thắng rồi và vì sao đây tôi gọi là sản phẩm đồ bị khung tang vì khi đã cái chai thuốc từ này mình đã xoan đấu tay và mình chạm tay con hột tuyệt nó sẽ không để lại tang chứng hay màu mè gì tôi sẽ thử lại em qua cục kít này đấy, để chứng minh đây là đồ bị không tang đấy cái thời gian ấy khi mình thoa cái chất thuốc từ đầu ngón tay và mình chạm tay con hột tài xỉu nó có tác dụng là trong vòng 5 phút và đánh được 3 tiếng em nhé đấy nó có thuốc nó có tác dụng trong vòng 3 tiếng mình chỉ cần bôi vào hột tài xỉu thôi mình đã người giành chiến thắng rồi mà rất là đơn giản luôn mình lấy cớ là mình tôi kiểm tra hột thôi và đây là cái máy bao dung đi kèm của cái sản phẩm đồ đi thuốc từ này độ bắt xa của cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại khi em đã thoa chất thuốc và em chạm tay vào con hột rồi em ngồi đâu trong phạm vi 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác em biết có tài hay có xỉu để mình đánh em nhé bằng cái thực tế sau em phép tôi test qua một vài cái đánh dưới hình thức tôi sẽ làm tay em tay con đánh qua một vài tay đánh để tham khảo anh thấy cái độ chuẩn xác của sản phẩm này thì sau khi xem xong cái video clip này anh em cần tìm hiểu thêm em quan tâm thêm muốn sử dụng sản phẩm đồ bịp thì anh em hãy liên hệ tôi qua cái đầu số hiển thị trên màn hình em nhé tôi bật máy và tôi đánh luôn cho anh em này đấy như thế này chắc chắn 100 trăm là có tài nhá mở nắp là có tài anh em này có tài nhá 553 13 điểm tài đấy sóc mạnh sóc nhẹ đều được anh nhá sóc mạnh luôn này tiếng tiếp theo chắc chắn anh em 100 trăm là có xỉu nhá mở lắp cái này là có xỉu này có xỉu em nhá một hai năm tám điểm xỉu đấy rất là chuẩn xác với sản phẩm đồ bịp không tang này tiếng tiếp theo này máy báo tôi biết là có tài nhá mở lắp cái này là có tài này có tài em nhá 443 11 điểm tài rất là chuẩn xác rất tiếp cho anh em này Như tiếng tiếp theo này 100 trăm là có xỉu nhá mở lắp tiếng này là có xỉu này có xỉu em nhá 1348 điểm xỉu đấy độ chuẩn xác của cái máy báo này là đạt 100 trăm luôn đấy nhá không sai này một ly một ván nào luôn đấy như tiếng này chắc chắn anh em là có xỉu nhá mở lắp tiếng này là có xỉu này có xỉu em nhá hai ba bốn chín điểm xỉu tôi tắt cái máy báo đi và giờ đây tôi sẽ test về sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua Đấy, thì anh em đã thấy cách thức sử dụng cách chơi của sản phẩm đồ bịp đánh tài xỉu này rồi người mới chơi người mới vào vấp vào cái đồ bịp này đều có thể đánh được hình thức đơn giản sử dụng duy nhất của nó thôi là chạm tay vào quân hột thôi anh em nhá thì tôi sẽ test luôn về sản phẩm đồ bịp đánh bầu cua tôi đã chuẩn bị sẵn là nhiều quân hột ở đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp để quay video cho anh em đây tôi sẽ thử lại qua cái cục hít từ đồ này em nhé nhìn thấy không em nhìn không hoàn toàn không hít cái nào luôn vì đó là đồ trọng đến cái đĩa cũng vậy này bát này em nhìn thấy chưa hoàn toàn không hít luôn thì sau khi quay sau video xong trên cái bộ con hột này tôi sẽ bóc nát ra nhé chứng minh là đồ quay ra là đồ chợ thì đây là cái chai trúc từ không tang bôi hột bầu cua mình đến sân chơi sòng sới nhá tôi sẽ dàn dưỡng cánh luôn là tôi sử dụng cái đồ này để cho anh em mình đang xem video em biết cách thức sử dụng nó mình đến sân chơi sòng sới nhá mình chạm xoa cái chất thuốc tướng đầu ngón tay Đấy, mình xoa chất thuốc tướng đầu ngón tay và khi quay trở lại sân chơi mình chạm tay vào con hột Đấy em nhìn chưa mình chỉ chạm tay con hột thôi 1 đến 3 giây là nó khô ngay tôi sẽ thử lại một lần nữa qua cục hít để chứng minh ở đây là đồ bị không tăng anh nhớ không để lại tăng trứng hay màu mè gì và thử qua cục hít không hít và hột bầu cua nó không bị ướt nhá chỉ một đến 3 giây nó, khi nó đã chất thúc nó bám vào hột rồi nó sẽ không để lại cái màu mè gì trên cái bộ hột bầu cua của nó không bị ướt thì đây là cái máy báo dung đi kèm với sản phẩm nồi đánh bầu cua này thì độ bắt xa cái máy báo này trong phạm vi bán kính là 5 mét đổ lại nhá em thoa chất thuốc đầu tay và chạm tay con hột bầu cua rồi em ngồi đâu trong phạm vi bán kính 5 mét máy sẽ bao dung chuẩn xác em biết có con gì để anh đánh thì bằng cái thực tế thì sau đây tôi sẽ test qua một vài tay đánh xin thức tôi sẽ làm tay em tay con em tôi bật máy lên này, này Đấy, test luôn cho anh em này Đấy, như tiếng đầu tiên này máy báo tôi biết là có con gà nhá máy báo dung báo tôi biết có con gà này đây chắc chắn anh em có con gà này có gà nhá một gà một cá một nai đấy rất là chuẩn xác luôn tiếp tiếp cho anh em này đấy như tiếng tiếp theo này như tiếng tiếp theo này chắc chắn là có con nai nhé chắc chắn anh em là có con nai này chắc chắn anh em là có con nai này có nai nhé hai nai và một tôm ấy rất là chuẩn xác hai nai và một tôm tiếp tiếp cho em một vài tay đánh nữa này ấy như tiếng tiếp theo này chắc chắn là có con cua nhá chắc chắn anh em là có con cua này mở bát là con cua này có cua nhá một cua một nai và một con gà Đấy, rất là chuẩn xác luôn không sai lệch một nghi vật đạp một ván nào Quét tiếp cho anh một vài cái đánh nữa này ấy như tiếng tiếp theo này có con cá nhá Máy báo tôi biết là có con cá này Đây con cá đây Mở bát này có con cá này Có cá nhá hai cá và một con tôm Đấy tôi tắt cái máy báo đi ấy thì sau đây tôi sẽ bóc nát cái con hột này ra Chứng minh là đồ quay video đồ chọn đồ xanh chín thì tôi sẽ bóc nát ra Đấy thì hai sản phẩm đồ bịp này ấy, thì nói chung là anh em mình là người mới chơi hoặc người chơi lâu rồi đều có thể va vấp vào cái đồ bịp và sử dụng một cách thần thạo qua một vài cái hướng dẫn cơ bản thôi là mình có thể đánh được đấy mình làm sao mình chạm tay quân hộp là mình đã giành chiến thắng em nhá đây cái bóc anh em mình hai hộp anh mình chưa đây và hột cuối cùng đây hoàn toàn là hộp chợ bình thường thôi anh nào muốn tìm hiểu và quan tâm về hai cái dòng sản phẩm thiết bị đồ bịp không tăng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 là không người ta cho thử thứ hai thì tôi khuyên anh em là không nên mua của những cái cơ sở hàng đó vì đó là cái cơ sở hàng sử dụng những hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng bán cho anh em ấy thì đến với cơ sở tôi ấy, thì anh em có thể mang trực tiếp là hộp nắp đĩa của anh em qua thử tại cửa hàng anh em cảm thấy chuẩn xác ok thì anh em mua hàng về đánh còn khi gửi hàng qua đường bưu điện thì đơn giản là công ty tôi sẽ hỗ trợ là gửi cho anh em và cho anh em test thử hàng em cảm thấy chuẩn xác ok thì em thanh toán tiền anh nhá đấy thì ngoài cái đồ chơi về bầu cua và cái tài xỉu ra công ty chúng tôi cung cấp tất cả những thiết bị gian lận đồ chơi đồ bịp cao khác như đồ bịp về bài ná này chip gà này đồ bịp về sóc đĩa hay là cung cấp những cái bản hack game bầu cua này tài xỉu sóc đĩa trên điện thoại hay là cung cấp những cái quy luật hoặc công thức đánh trực tiếp trên máy người khác và cung cấp những cái phần mềm hack game go 88 sunwin cubet hay casino em cần bất cứ những sản phẩm thiết bị công nghệ đồ bịp nào thì hãy liên hệ chúng tôi để giành chiến thắng em nhé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 Đấy, để giúp những anh em nào đang chơi trên sòng sới sân chơi game để giúp anh em mình kiếm tiền anh em mình có thể tìm những gì mình đã mất trong thời gian đánh trên chín đánh đỏ đen Giờ nói qua anh em về phần mềm bản game này thì cơ sở chúng tôi là người lập trình ra đấy và cung cấp những quy luật của anh em đấy, người ta đánh trực tiếp trên mạng đấy như những game uh, online game đổi thưởng như là go 88 cool bet hay là casino đấy, những game đổi thưởng ấy thì ờ, cơ sở công ty tôi đã có một cái phần mềm ấy là cho anh em uh, sử dụng cái phần mềm đấy em có thể kiếm tiền đấy, anh em đánh tài xỉu anh em đánh sóc đĩa đấy trên phần mềm game đổi thưởng đấy thì em mình có thể biết được nó chẵn hay là lẻ ra tài hay là xỉu hay để giúp anh em có thể kiếm tiền đấy những phần mềm trên bản game này đấy, bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy, 100 trăm là anh em mình có thể biết được trước kết quả đấy và nói về cờ bạc anh em mình đã biết là người đã là người biết được trước kết quả thì là anh em mình sẽ là người chiến thắng tuyệt đối được 100 trăm luôn anh em nhé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 các bạn tài xỉu ai à? đấy về các bạn tài xỉu thì à, tôi ờ, cơ sở chúng tôi lập trình ra thì là anh em mình có biết được trước nó ra tài hay là xỉu đấy để đánh luôn như tiếng này nhá 100 trăm này đấy ván này nó sẽ ra tài anh em này mở này ok anh em 12 điểm này 345 12 điểm tài này 100 trăm này ván này là tài tiếp này mở này ok anh em này 13 điểm 13 điểm tài này 6 5 2 13 điểm 100 trăm này ván tiếp theo tài tiếp anh em nhá mở này ok anh em 11 điểm này 6 4 1 này em giờ rất là chuẩn xác luôn 100 trăm cho tài tiếp này mở này ok anh em 11 điểm này 5 4 2 tài này tiếng 25 cả người vừa xỉu anh em nhá mở này xỉu ai 9 điểm anh em nhá rất là chuẩn xác luôn 100 trăm này ván này ra xỉu tiếp này mở này ok anh em này 9 điểm xỉu à 5 3 1 đấy bản game này do cơ sở chúng tôi lập trình ra anh em nhớ độ chuẩn xác tuyệt đối luôn 10 tiếng chuẩn xác cả 10 đấy. 100 trăm tiếng này ra tài này 100 trăm ra tài anh em nha mở này ok anh em này 16 điểm này 646 16 điểm tài này kỷ niệm em tiếng cuối này 100 trăm con này xỉu à làm cả người xỉu luôn bao tiền đánh em xỉu luôn à, mở là, ok anh em 10 điểm xỉu 442 em chưa các bản game ờ, cơ sở chúng tôi lập trình ra ấy thì cái độ chuẩn xác của nó bằng cái thực tế đây tôi test cho anh em qua video này độ chuẩn xác là tuyệt đối là 100 trăm luôn em nhé ấy, ờ, vừa rồi là bản tài xỉu tiếp theo cho anh em là sang cái bản game bầu cua đấy, bản game bầu cua này là cơ sở chúng tôi chúng tôi cũng lập trình ra ấy mặt game bầu cua này thì anh em mình có thể biết được trước kết quả nó sẽ ra gì trước lúc sóc luôn đấy và anh em mình phải tránh né ví dụ anh tránh né không cho nó ra con nai con cá hạn thì 100 trăm những bán tiếp theo nó sẽ không ra nai con cá anh em nhé bằng tiếng test luôn anh em này như tiếng này này nó sẽ ra con cá này mở này ok anh em có cá này một cá và hai tôm này đấy rất là chuẩn xác luôn 100 trăm này ván này nó sẽ có cua anh em nhé làm cả người và cua luôn này mở này ok anh em có cua này một cua một gà một tôm đấy rất là chuẩn xác luôn một trăm trăm ván tiếp theo nó sẽ có nai anh em nhé mở này ok anh em này đấy ván nào tôi cũng phải biết được trước kết quả chúng sóc luôn đấy, có nai này đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em nhá 100 trăm này ván tiếp theo nó sẽ có con bầu đấy, đánh 100 triệu con bầu này mở này có bầu một bầu một cua một cá này đấy kỷ niệm anh em một hai tiếng nữa này 100 trăm này và tiếp theo nó sẽ có con nai anh em nhá đấy, mở này có nai này một nai và hai cá đấy, rất là chuẩn xác luôn 100 trăm và tiếp theo nó sẽ có con gà này mở này ok anh em hai gà một bầu anh em thấy chưa rất là chuẩn xác luôn đấy tuyệt đối là 100 trăm luôn anh em nhá tiếp theo anh em sang bản sóc đĩa này đấy bản này thì tôi phải biết được trước nó sẽ ra chẵn này ra nẻ đấy trước lúc sóc luôn 100 trăm này ván này đã chẵn cho anh em này mở này ok anh em tứ tử trắng này đánh ờ, chẵn một tỷ này sấp đôi này một tỷ chẵn tiếp này tứ tử này anh em nhá rất là chuẩn xác luôn năm cả người qua lẻ thế này đấy chẵn thừa bao nhiêu tiền lẻ hết này mở này một trăm ra lẻ này ba trắng anh em chưa rất là chuẩn xác luôn và sóc đĩa anh em có thể biết được trước ra chẵn hay lẻ anh em có thể biến từ lẻ qua chẵn từ chẵn con lẻ cách chế ra không anh em nhé 100 trăm con này lẻ này mở này ok anh em ba trắng này làm cả người mà chẵn luôn này mở này sấp đôi này kỷ niệm anh em một tiếng bạc nữa này chẵn một tỷ này ok anh em anh em nhớ rất là chuẩn xác luôn thì dạ, vừa rồi là tôi đã giới thiệu toàn thể anh em ba bản game bầu cua sóc đĩa tài xỉu đấy thì những cái phần mềm này là do cơ sở trung tâm tôi lập trình ra để giới thiệu đến tất cả anh em đấy cái uh, ờ, trung tâm tôi đã lập trình ra thì cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm thì như anh em nào đang thua tha trên cái phần mềm những bản game này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình của cơ sở trung tâm tôi nhân viên trung tâm chúng tôi công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em giúp anh em mình có thể sở hữu một cái bản game anh em mình về xong sướng chơi anh em mình kiếm tiền anh em nhá thì, uh, công ty tôi có hai cơ sở một là ở bến xe miền đông sài gòn hai là ở bến xe mỹ đình hà nội em gần cơ sở càng nào qua trực tiếp cơ sở càng đấy đấy test thử hàng trực tiếp anh em nhá ok anh em mang về anh em sử dụng em đánh với những bản game này thì bên cơ sở bên trung tâm tôi sẽ có chế độ bảo hành cho anh em một cách trọn đời không may mà anh em mình có xóa đi anh em cứ quay lại cơ sở cả trung tâm tôi trung tâm tôi sẽ tải lại cho anh em mình không mất một nghìn phí nào em nhé những phần mềm này là cơ sở trung tâm tôi lập trình ra nên là lúc nào cũng để cho anh em một cái giá rẻ nhất đấy và cái chế độ bảo hành ưu đãi nhất cho anh em chọn đời luôn cho anh em trên bản game này ấy thì anh em nào cần cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên mình thì cái thời lượng video không nhiều thì tôi xin phép là kết thúc cái video tới đây chúc tất cả anh em sẽ là người giành chiến thắng trên sân chơi mình chào tất cả anh em